Sự kiện Tết Nguyên đán 2023 siêu tưng bừng tại Nero Blue Xuất hiện badge mới, phụ kiện mới Sự kiện Tết mang lại những trải nghiệm mới lạ, lôi cuốn Đặc biệt, Nero Blue đang có khuyến mãi X2 nạp vàng còn được tặng thêm hộp quà xuống. Tải game ngay tại neroblue com để bắt đầu hành trình xuân năm mới nha Mua nick, mua vàng, mua gift card lên ngay gạblue.vn Đặc biệt, random 20 k 50 k random 100% trúng thưởng. Gablue.vn, shop game lớn nhất Ngọc Rồng Blue, nơi hội tụ các chân chơi. Ngọc Rồng Blue.vn nhập nick tự động giá tốt. Đầu video thì mình sẽ tổ chức giveaway cho các bạn nha. Thì uh, giveaway lần này là 1.200 thỏi vàng nhé các bạn. Cho ba bạn may mắn mong bạn là 400 thỏi vàng nha. Các bạn tham gia thì like đăng ký kênh, cộng bấm chuông, cộng like, comment uh, cái uh, comment mình ghim ở dưới phần bình luận nha. Bước hai là các bạn comment cho vật cậu server, tạo lời chúc cộng ba số thích thì không thì ờ, comment cũng được ờ, và phải xem video của mình là trên 3 phút để tránh bị lỗi nha và bước ba là video của mình đủ 300 like và kê đạt được 29 hạ sub thì ờ, mỗi bạn được comment hai lần nha các bạn giờ thì mình sẽ tìm ra ba ông trúng giải của mình ở trong clip trước nha bây giờ thì tìm thôi thì các bạn tham gia giveaway của mình thì được comment một bạn là hai lần các bạn tham gia nhớ được các bước nha thì giờ tìm ra bạn may mắn này thì bạn đầu tiên đó chính là bạn Hoàng Đức Phương này bạn thứ hai đó chính là bạn uh, à, Tâm Nero và bạn cuối cùng đó chính là bạn uh, Nguyễn Quang Khanh nha thì mấy bạn này inbox Zalo Facebook của mình để nhận giải nha Hello chào các bạn nha thì hôm nay thì mốt con ạc 30 triệu Việt Nam đồng về là lý cho bạn xem thì con hàng này là sở hữu à, một cái sách 8 sao các bạn đó các bạn nhìn đi thì 8 sao HP thì con này là VIP 1 ở bên server Blue nha các bạn đó trùm da server Blue thì ạc này là hai sách 8 sao luôn đó Zeno vĩnh viễn ngọc vĩnh viễn các thứ luôn nói chung là tất cả đều gọi là mắt pin đó con hàng này là một trong những cái con hàng vip nhất ở cái server sky lột cái server blue và cũng là vip nhất ở ngọc rồng blue luôn nha các bạn thì bao gồm sky green các thứ ấy thì con con này là phải nói là vip nhất luôn ấy quần gọi là mắt chỉ số này à, để hai cái quần mắt chỉ số thì cái này đua tốt nó mới có được các bạn ạ rồi bây giờ thì mình sẽ an vào những cái vật phẩm item này để mình là test hp cho bạn coi nha đây thì con này là con gen 10 DZ nha các bạn đấy giá trị con này thì hơn 30 củ các bạn ơi ok giờ thì mình sẽ ít HP lên test HP khi mà của trùm của cái trùm xây à, da ở cái ngọc rồng blue cho các bạn xem nha đấy ui rồi một tỷ HP các bạn ạ à, nhìn khiếp chưa nhờ à, x7 nha lên một tỷ HP luôn khiếp chưa quá the fuck đó các bạn xem đi một tỷ HP nha con hàng này gọi là mát hết rồi nick này có gì thì con hàng này mát hết tất cả các bạn đấy từ ờ, ngọc pháp sư này ngọc pháp sư thì 1800 hp các bạn khiếp chưa đó sức đánh chi mạng các thứ luôn khá là ngon luôn các bạn điện tử thì cũng gọi là mát luôn đấy điện tử thì 15 phần trăm thì ờ, ngọc pháp sư thì mới cái ờ, điện tử thì mới cấp 8 các bạn ạ à. thì con hàng này là giá trị gần triệu củ các bạn ơi khiếp thật sự đó cái bó hoa hồng rồi bé tuần lộc thì có vĩnh viễn luôn đấy nick này gọi là đầu tư bá cháy một chết luôn các bạn giá trị thì nó cực kỳ cao luôn các bạn là muốn sở con nick này thì nó là 30 củ các bạn mới có thể sở hữu được nha đó hai set hai cái quần thần linh mắt pin ở gặp rồng blue của bạn ạ con hàng này thì ít nhất là phải 30 triệu bạn thôi. đó thì mình là mình chỉ mượn thôi nha thì mình chém gió mình à, mua thôi nhưng mà con hàng này thì không có tiền để mua bạn cũng muốn sở hữu nó lắm để làm lấy cho bạn xem nhưng mà con hàng này thì chỉ là mượn thôi nha không có điều kiện cho mua thật sự luôn bạn ui rồi 2 tỷ hb luôn mà 2 tỷ 050 triệu hb ship chưa ui rồi đó má thì chứ đó 2 tỷ hb này thì uh, thứ sáu này là cái nick này nó bị lỗi hp anh em à đó hai nó nó bị lỗi hp thì được một tỷ đây nói chung là cây vật phẩm thì à, ui tụi thanh niên là bom vậy bom gì chết các bạn một tỷ hp mà chết gì được con hàng này phải nói là cực kỳ khủng khiếp luôn các bạn ở một tỷ hp bá thật sự luôn đấy thì mấy hàng này chơi mới thì nó thấy 2 tỷ nha tại vì uh, cái bị lỗi hp sao các bạn đậu xanh thì uh, ờ, HP game thì hai tỷ mấy là nó mát mẹ rồi không có không có tay được nữa wow, HP nó quá bá đi bạn ơi hai set uh, ờ, 8 sao hai cái quần mắt pin thì con hàng này phải nói là vip nhất ở ngọc rồng blue các bạn ạ à. xe già đấy xe già vip nhất luôn mình đảm bảo các bạn không biết nào vượt qua thế này đâu tại vì nó có vip vip một nữa mà nè top một server rồi các thứ nữa thì không có nào mà xe già làm hp vượt qua con này được các bạn thì hp con này mà khi chưa có rộng đen là 270 triệu nha lộn 227 triệu à, khi mà chưa có con rồng đen nha khi có con rồng đen thì chỉ tầm hai bảy hai trăm bảy triệu các bạn khá là vip luôn đệ tử thì cũng hết pin có khỉ có thứ này khá là ngon luôn các bạn đó ờ, đây ở xanh thì uh, mình là mình phải đi uh, uh, đi ngọn rồng đen để mà test HP cho bạn xem chứ còn bình thường thì không thể nào mà test được cho bạn xem được cái độ bá đạo của con hàng này luôn ấy đấy một tỷ HP nha có khỉ là một tỷ HP cực kỳ là bá luôn đó ờ, bạn ơi thì cuối cùng thì sát win rồi thì bây giờ mình sẽ test lại hp khi mà không có khỉ thứ sáu lên thì được bao nhiêu nhá mình nhờ phải đi thứ sáu thì không có được các bạn ạ máy đi thứ sáu thì nó sẽ hp sẽ giảm rất là nhiều luôn nè đây hai tỷ hp nha các bạn đậu xanh khiếp thật sự ấy mấy con hàng này thì chơi thì nó là phê thôi các bạn ơi không có nói gì nữa đó quá là bá luôn thật sự các bạn có tiền bút này về chơi rồng ờ, blues thì khá là ngon các bạn ơi thì uh, bây giờ thì kiểu các bạn ờ, đổi cái quần thằng ninh ủ ra rất là khó nha còn hàng này thì nó là hàng hiếm rồi hai cái quần thì thanh niên kia comment 124 triệu khá là vip đấy chiếc xe đấy cũng mấy triệu bạn ơi còn hàng này thì uh, phải khoái không bạn nhìn thấy khoái không hp bị lỗi luôn rồi thì uh, khi mà không biết được để xíu nữa mình đã đi vào đây xong á thì mình ta xem cho các bạn xem hp tối đa được bao nhiêu nha thì mình đồ đội tầm khoảng là hai trăm bảy mấy triệu bạn ơi tại vì uh, bình thường nó hai trăm hai mươi bảy triệu mà thêm tặng hai mươi phần trăm thì tầm hai trăm bảy mấy ấy đấy con nít này con bán ngoài vip luôn thì uh, ngọc rồng blue sky thì uh, mấy cái này là phải nó là muốn có được mấy cái này là phải có cái um, à, vua điện tử các bạn này được ngọc rồng đen hai sao này đấy bao nhiêu hp để mình test lại coi thì món ngoài vip thì con hàng này mới có thôi rồi bây giờ thì mình sẽ đi uh, test thử cái hp bán bớt cái uh, vỏ vàng để mình đi ít hp lại cho các bạn coi ha đấy con hàng này phải là cực kỳ bá luôn rồi giờ đi tìm ờ, cái viên ngọc rồng đi ha ôi ai được viên màu xanh nữa kìa bt này ăn khá nhiều viên ngọc rồng đấy các bạn thì bố sao đi ha bố sao được thấy khá ít ông ai tại vì nó được cái gì á rồi thì mình đã tìm viên ngọc rồng bên đây ít hp lên rồi một tỷ ba hp các bạn ơi quá wow, đất phất khiếp thấy gì chưa một tỷ ba hp nha đậu xanh quá làm vá luôn ấy đúng không một tỷ ba hp thì các bạn ờ, thấy thế nào trời ơi mình thấy hơi bị trâu đấy một tỷ ba hp các bạn ạ đấy cô hàng 30 triệu hơn 30 của việt nam đồng thì ui rồi một tỷ ba hp khiếp thật sự các bạn ơi bây giờ mình sẽ đợi à, khỉ yếu hit 6 ha đợi hai cái à, skill này nó lên xong rồi cái à, biết khỉ hit 6 lên thử là cho các bạn xem liệu rằng là nó có bá đạo như là đồn hay không thì mình nghĩ tầm hơi bá hp bà chứ cũng tầm ba ba bảy hp nhờ đúng không nhỉ cho mình coi coi bá thật sự bạn đạo xanh không ba tỷ hp ai mà chơi lại nữa ui giời trời ui là trời luôn các bạn rồi nha để mình biến khỉ lên trước ha đây thì cái bt này thì anh em đi còn rồng đen kêu anh em qua cái clip một tỷ ba tám mươi chín triệu trời ơi khiếp chưa má ơi là trời khiếp thật sự các bạn ạ à. xanh một tỷ ba tám mươi chín triệu ui xui quyết tháo lên lỗi luôn một tỷ rưỡi có được phát nó trừ 2 tỷ hp các bạn ơi ui mẹ ơi lỗi luôn rồi <laughs> đấy thì hp con hàng này phải nói là cực kỳ bá các bạn bạn thấy không thì uh, à, 30 triệu Việt Nam đồng thì nó có giá trị của việc 30 triệu Việt Nam đồng nha cực kỳ là ngon rồi đó mình sẽ đi đấm cái này ông bánh đi 100 triệu b luôn nha khiếp nhờ chứ là cũng có sách uh, uh, blue một các bạn ạ à. con hàng này thì sách blue thì khá là bá luôn đó thấy không hp bị âm luôn các bạn ạ à. bánh đi kia xe mốt cũng thấy âm luôn rồi thì à, hp bình thường mình được 3 tỷ các bạn ơi đấy rồi ơi em thứ sáu à. không có cái ngọn rộng đây hiển thị nó lỗi không nha bao nhiêu đây ui dồi còn 900 triệu các bạn ơi quá the fuck ui dồi còn 900 triệu à 900 triệu 9 tỷ rồi ta <laughs> ok 900 triệu HP các bạn ơi như vậy á rồi như bom nha Đấy, trả đồng này cho thanh niên kia thì HP còn ủa số còn 100 triệu vậy nè rồi bây giờ thì mình sẽ đi gia hạn mấy vật phẩm đấy ha nè sau sơ các bạn xem cái rương nha cái rương này, cái xác này dùng để ốp điện tử này khá là bá các bạn để gia hạn cái thứ này rồi lít cu cái thứ quần hiển diện về hiển diện cái thứ nữa bây giờ con hàng nó không hết rồi nên là mấy cái ờ, mấy cái vật phẩm này này thì để nó đi ờ, sang boss cái thứ để mà đi um, kiếm cái uh, ấy các bạn cái này thì dùng để đi uh, dùng xét kakarot các bạn mà nếu ta thì chơi xét sumoku thôi ha bởi vì xét kakarot thì phước trầm rồi chơi khá là khó luôn rồi bây giờ thì mình sẽ đi gia hàng mấy vật phẩm này để sau có cái định làm clip nha rồi đi bán cái thổi vàng đi ha đợi xanh ờ, nãy mình bấm nhầm cái uh, da đâu auto đập các bạn à đây thì uh, nâng cấp cái cúp này lên đó mấy cái này thì nó sẽ bị hết hạn nên là các bạn phải uh, đi uh, vô uh, cái uh, ông uh, bồng bồng này lộn <laughs> bạc mít bạn rồi chầm xin lỗi bạc mít nha rồi đi bán với uh, băng vàng thôi thì gia hạn mấy cái này để có cái để làm clip các bạn ạ thì vàng ở bên sài gòn rồi blue nó có một cái là nó không có nâng lên giới hạn quá hai tỷ được các bạn này chứ nâng lên quá 2 tỷ được thì rất là ngon bây giờ nó không nâng được quá 2 tỷ ấy chỉ mỗi lần bán được máy thỏ rất là lâu nó tốn thời gian phải hỗ trợ mới thôi rồi nâng uh, gia hạn hết mấy cái này lên ok đấy thì còn hàng 30 cũ là như thế này các bạn các bạn thấy có đáng không mình thấy rất là đáng luôn các bạn có tiền mua để chơi khá là ok đấy rồi thì clip của mình thì chỉ là tạm dừng ở đây nha các bạn xem clip của mình á, thì cho mình xin một like đi kênh nha và chúc các bạn có một cái năm mới an khang thịnh vượng này vui vẻ gia đình và người thân và luôn thành công trong cuộc sống nha xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha